Ồ, tối quá Có ngư wow. Sao tự nhiên ờ, bước tới ngôi nhà này TVL cảm thấy đau bụng lên một cái Cái bụng nó quặn lên một cái Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Trong chuyến hành trình rong rủi tìm kiếm những căn nhà hon, biệt thự hon, khách sạn hon Thì uh, à, TBL phát hiện một cái căn nhà hết sức là kỳ lạ nằm trên một cái tuyến đường quốc lộ tuyệt đẹp căn nhà có vị trí đắc địa luôn mọi người thì à, mời mọi người hãy à, cùng đồng hành hết video clip này với TBL để xem căn nhà đó có những điều gì kỳ bí hay không nha căn nhà đó nằm ở phía kia mọi người đó thì bây giờ mọi người hãy cùng à, đồng hành tiến vào căn nhà đó với TBL nha cũng ờ, không biết là cái trên cái tuyến đường rong ruổi hành trình này TBL thấy rất nhiều căn nhà ở mặt tiền đường nhựa rất là đẹp luôn mà không hiểu lý do vì sao nó lại không được uh, sử dụng mà lại là bỏ hoang nhìn phía ngồi nhìn vô cái căn nhà hết sức là ớn lạnh luôn mọi người giờ đường nè đường đi vô căn nhà nào mọi người nghe nói ở khu vực này rất là nhiều rắn rít luôn nha mọi người cứ đi đại đi hên xui đi ôi nước vừa đầu à, bão nhiều nước mọi người ơi căn nhà nằm trên một miếng đất rất là rộng luôn ở cái mặt tiền đường thì nghe một số người dân ở đây à, cho biết rằng mỗi lô đất ở trên đây trị giá tiền tỷ không mọi người mà người ta bán vừa đất thổ cư mà vừa bán đất uh, trồng luôn nha mọi người cho nên à, có nhiều miếng đất tiền tỷ mà lại không được trân dụng từ bên ngoài nhìn vô nè mọi người thì à, ở bên ngoài nhìn vô á, là phía trước căn nhà này á, là có bốn cây gòn bốn cây gòn nha mọi người mà nghe nói là những cây gòn mà nó lớn lên tới 9 tầng là nó có một số cái vong linh cư ngụ nha thì cái căn nhà này phía bên ngoài nhìn vô á mọi người chúng ta nhìn thấy tất cả các cánh cửa đã bị lấy mất thì đa số những cái căn nhà mà bỏ hoang lâu ngày á mọi người thì thường người ta sẽ à, lấy hết những cái cánh cửa để người ta tận dụng á mọi người trong cái căn nhà này á, thì TBO thấy trồng một số cây giống như là cây kiển mà không biết là có phải là bị ngã hay không ở ngoài nhìn vô cảm giác rất ớn nha mọi người ớn lạnh á thì không biết có phải là cây kiển hay không hay là một loại ngải thì à, TBL cũng rất là cẩn thận bước vào trong này đây nè mọi người căn nhà trồng những cái cây này không biết là cây cảnh hay là cây ngã nha mọi người thì ờ, mình không biết thì mình không có dám đụng vào nha nhiều khi ờ, không tốt bên này cũng rất là nhiều luôn wow. sao tự nhiên ờ, bước tới ngôi nhà này TBO cảm thấy đau bụng lên một cái cái bụng nó vặn lên một cái không hiểu lý do vì sao luôn còn đây là mấy cái cây gòn nha mọi người mấy cây gòn trồng hồi trước hồi nãy đếm bốn cây mà bây giờ thấy ờ, rất là nhiều luôn chắc bài trước là một bãi gòn trồng chiên là gòn bên kia TPL cũng thấy ờ, gòn không mọi người bên phía bên đó gòn nhiều quá thì à, bây giờ mời mọi người cùng bước vào trong căn nhà nha mọi người ôi oh. ôi quá mọi người nhìn rất là ghê luôn vừa bước vào phía bên này căn nhà là TBL thấy một cái gò mối hết sức là lớn luôn rất là to luôn nè mọi người wow bự lắm giờ TB sẽ à, đi vào hướng cửa chính nè mọi người trên này là những cái cây mà nó muốn mọc hết rồi mọi người nên đi vô những cái ngôi nhà hoang giống như vậy á hết sức cẩn thận về cây nó mọc á cây nó một nhiều khi nó, nó nghe có tiếng ờ, bước chân đi nó rớt xuống cũng có cho nên rất là nguy hiểm luôn bên phía bên này là những cái cây gỗ cây trụ á mọi người cây trụ nè đó cây trụ này cảm giác đây là một loại gỗ quý rất có giá trị luôn tại vì à, không thấy nó mục và bên cái dách này thì có lẽ làm bằng gỗ cho nên bây giờ nó sẽ ờ, bong, bong tróc ra hết rồi lý do vì sao mà TBL đi biết nó làm bằng gỗ thì ờ, TBL sẽ dựa vào cái tính đối xứng của hai bên nè mọi người bên đây là bằng gỗ nè nó cũng ờ, bong tróc hết rồi thì chắc chắn là bên đây nó sẽ làm bằng gỗ giống bên kia đây là mọi người những cái cây này còn nguyên si luôn gỗ này bây giờ rất là có giá trị nha cũng không hiểu sao chủ nhân lại à, bỏ hoang căn nhà trên mảnh bắc giá trị tiền tỷ này không biết đây là cái ổ mối nè mọi người nghe nói là cái ổ mối á, nhiều khi nó cũng có những cái điều tâm linh trong đó nha mọi người nha cả nhà ừ, ổ mối nè mọi người thì mình cũng ờ, không nên đụng chạm vào những cái ổ mối to lớn như thế này ha đó tới đây mình chỉ ờ, review chiêm nghiệm và quan sát đánh giá xem tình trạng của những ngôi nhà nó có cái gì bí ẩn có những cái gì hay ho bên trong hay không chứ mình cũng ờ, không có đụng tới những cái gì tồn tại trong căn nhà này nha mình không có phá phách gì hết nha không có phá phách không có đụng đến những cái thứ gì hết giống như mình đi à, tham quan các khu di tích gì đó trên đây có một cái cọng dây điện treo ngang qua không biết là cọng dây điện này chủ nhân dùng để làm gì không biết ai biết thì hãy bình luận dưới cho TBL được rõ nha và đây là một cái tấm gỗ tấm gỗ này có một cái cái cái đinh ở trên này nè mọi người thì à, theo TBOC đón á, là cái tấm gỗ này có thể được sử dụng để đóng cái miếng lịch vô mọi người đóng cái miếng lịch vô để mình à, biết ngày tháng năm á, tấm lịch của mình á. Đó. thì theo TBO nghĩ đó là một cái đế để đóng cái tấm lịch vào phía trong thì ngôi nhà gồm có bốn cây cột phía giữa nhà để trụ cái phần này trụ cái phần à, mái giữa nè hai mái lận thì một cái điều mà TBL thấy ở cái ngôi nhà này á là quý vị khán giả có xem thấy là cái phần mái trước nè cái phần máy trước phần máy trước đây và cái phần máy sau nè phần máy trước đây và cái phần máy sau đây thì hai cái máy nó không có cân bằng nhau nha phần máy trước thì nó sẽ ngắn hơn phần máy sau nó dài hơn và được à, tựa vào những cái cây gỗ cây này gọi là gì TPL cũng không rõ nữa gọi là gì ở trong xây dựng đó TPL cũng không rõ nữa thì uh, ai biết được cái cây này gọi là cây gì đó, thì hãy uh, bình luận cho TPL được biết nha cây này cây này và cây uh, ờ, dưới đây đó là gọi là cây gì bốn cây để chống cái phần mái phía trước và máy phía sau đó còn phía bên cạnh đây á là có một cái cửa sổ nhưng mà cũng đã bị à, dở cánh cửa đó hết rồi dở khung đó hết rồi đặc biệt trong ngôi nhà này nha mọi người TBL phát hiện rất là nhiều mối luôn gò mối nè ổ mối nè Ờ. ai mà có cảm giác mà nhìn cái khói lỗ mà không không có chịu cái cái cái cái nhìn mà cái à, lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ là người ta nhìn vô gò mối người ta ớn lắm mọi người nó có cái hình dạng à, rỗ rỗ nè mọi người đó, người ta nhìn vô người ta sẽ cảm giác ừ, đủ các hình tượng luôn mọi người ạ à. trên này thì có một cái dây không biết là dây để dùng để cột để treo cái gì không biết còn cái góc này thì à, cũng có rất nhiều mối ăn cây còn cái cây này đặc biệt chắc luôn cây này là tibio đặc biệt là thấy nó không cái lỗ này nhưng mà không có con mối nào ăn cái cây này hết mọi người chắc có lẽ đây là một loại cây có giá trị quý và phía sau căn nhà thì gồm có ba ngăn ha mình sẽ đi vào cái ngang bên này đi thì cái khu bên này không biết là cái khu vực gì nhưng mà TBO phát hiện một cái chỗ gọi là giống như cái chỗ rửa chén á mọi người khu vực này giống như khu vực rửa chén đây cái kiến trúc nhà nhà cũng hơi xưa xưa chứ không có xưa lắm đó. và có một cái điều phát hiện đây mọi người có một cái điều phát hiện đây mọi người đây là một cái tấm kính dùng để lấy ánh sáng nha mọi người có lẽ ngôi nhà này trước kia là thiếu ánh sáng cho nên à, dùng tấm kính này để lấy ánh sáng này ánh kính này Đó. tôi ở ngoài nhìn vô mới để ý thấy có tấm kính để lấy ánh sáng chứ không dùng điện mình sẽ bước vào căn phòng bên đây nha mọi người ôi cái căn phòng bên đây có một cái cây chắc có lẽ đây là cây sung á mọi người chắc có lẽ đây là cây sung và phía dưới đây á, thì có những cái ờ, tiếp kim đánh răng đã sử dụng rồi nè chai dầu nè đây là cây sung và wow. rất là lạ luôn không hiểu sao là phía ngoài đây là có cái gì mà thúi quá thúi rồi mà cũng có thể ở đây là cái hố rác ngày xưa nè còn ngoài kia là có một cái giếng giếng nước xa dữ ha và xa xa kia luôn là một cái nhà vệ sinh mỗi lần đi vệ sinh là đi xa thiệt xa luôn mọi người phải đi ra ngoài nha đêm ăn hôm là cũng phải đi ra ngoài rất là nguy hiểm luôn nhìn phía bên này là cái view này là view núi nha mọi người đó. nhà vệ sinh đỏ đỏ đó mọi người giếng nước nè thì hồi xưa thì đa số là sử dụng ờ, cái kiểu giống vậy á mọi người giờ thì vô cái phòng này cái phòng này thì có thể đây là cái nhà bếp mọi người bếp này khu vực bếp khu vực bếp hiện tại là khu vực bếp thấy nó riêng biệt luôn á giống như là một cái phân phòng khác vậy đó có lẽ đây là cái ống khói nè mọi người khu vực bếp nhà bếp nó riêng biệt quá kiểu giống như là chấp vá sau này á Tôi thấy nó nó làm sao á mọi người đây bức tường là cánh cửa đi ra này và phía sau đây là một cái hồ hồ để nhiều khi chứa nước á nãy mình nói lộn mình nói ờ, cái hố rác nhưng mà không phải đâu hồi xưa làm gì mà có ai mà làm cái hố rác gì tốn tiền đúng không chỉ có thể là chứa nước thôi vì hồi xưa thì thường là thiếu nước hơn mọi người hãy ngắm nhìn lại căn nhà một lần nữa nè thấy không cả nhà góc này thì nó hơi bị chói à, hơi bị ngược nắng thì cái căn nhà này á TBL thấy trồng những cái cây những cây giống như cây kiển xung quanh nhà và đây là chắc là một loại cây nghệ mọi người nghệ rồi thì à, video cũng dài rồi chúc à, mọi người sức khỏe và những điều tốt lành nhất nha TBL hẹn gặp lại mọi người trong các à, video sau nha giờ phải kiếm đường ra vì chỗ này nó cũng tương đối bị ngập nước á, và đường ra lúc nãy TBL cũng vô đây nhưng mà nó không có lối mòn nha mọi người cho nên ra rất là khó luôn mình không có lối mòn mình ra mà nước thì nước lấp sắp nè mọi người nước ừ, kiểu đó và một số dụng nước nữa chỗ khu này đất rất là rộng luôn à lúc nãy mình nhìn ở ngoài với lại mình nhìn ở trong nó khác nha mọi người tức là ở ngoài cái mái trước á người ta đã chia làm đôi và cái mái sau á thì người ta để như vậy luôn cho nên là khi mà vô nhà thì nhìn nó không có cân đối nhưng mà đi ra ngoài á nhìn phía này nhìn tới thì rất là cân đối luôn mọi người chào mọi người nha hẹn gặp lại mọi người trong các video sau hãy đăng ký chia sẻ để ủng hộ TBL thực hiện nhiều clip hay hơn nha